Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của TT Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay thì hôm nay là cả nhà mình sẽ đi um, Hồ Chị An chơi Đó là có chồng mình với lại bạn của chồng mình nha Thì đi vô đây thì tụi mình chỉ đi là theo kiểu dã ngoại thôi chứ không cắm trại mọi người Đó, xong tụi mình sẽ đi xuống dưới hồ bơi Có mang theo áo phao nữa mọi người Với lại mình có mang theo uh, một con nhiều nữa Bây giờ mình sẽ thả diều và sau đó mình sẽ đi xuống bơi một chút uh, mình có mua một ít đồ ăn như là gọi cuốn nè với uh, bánh mì rồi mang theo ít xôi hôm nay trời đẹp mọi người à, ở đây có nhiều người cắm trại lắm luôn nước rất là đẹp nha mọi người nước uh, nó là là là là giống như biển á ở phía xa xa cũng là cả, gọi là bãi cắm trại hồ bãi cắm trại mây mình uh, không có thuê của họ trời đẹp lắm luôn á đó phía sau mình là nước của nó nó là là là, là nó nông từ từ từ mọi người xong nó sâu đây nè đó bạn mình đang nước nó cứ nông từ từ từ từ từ từ từ nhìn đẹp lắm luôn bây giờ là mình sẽ cắm con nhiều ở đây xong mình đi xuống mình bơi nha rất là chiêu luôn đó mọi người ơi mọi người có search ở trên uh, Google là bãi cắm trại mây thì à, sẽ ra thôi hoặc là cây cây cô đơn hồ chị An là nó cũng ra luôn nha mọi người là nó cũng chỉ đường ra luôn á bây giờ mình sẽ để máy ở đây mình là đi à, đi thả con diều nha mọi người mình cũng không có ai quay cho mình á Peter thì à, Peter ngồi trong cái cái dù này nên là cũng mát trời 4 giờ rưỡi rồi nhưng mà vẫn còn nắng mọi người đây là Peter Daddy Uh, he just play with the, the, the, the purple, so be careful with that. Can't take picture. take photo, huh? <laughs> Too far. đây mọi người ơi chồng mình đang chơi à, cái thổ bong <laughs> bóng cho Peter này mang cái này đi là bao đẹp luôn á nhìn nhìn bao chiêu luôn <laughs> Peter là thích lắm luôn <laughs> đẹp quá à. đẹp đúng không Daddy be careful with the food oh, it's okay. I want to take a picture for your mom. trying to connect to Can can can you do do that again? I'm trying to connect to the, the Bluetooth. I'll turn it upside down. Okay. <laughs> Nó thích lắm luôn. đã mọi người ơi mọi người nhớ vô hồ chị An cắm trại nha chị cách uh, ờ, Sài Gòn khoảng một tiếng rưỡi xe máy thôi đi về về phía gọi là gì ta đập thủy điện á mọi người đừng có đi về phía la nghè la nghè xa lắm one more time one more time daddy when I go to sleep tonight, this is what I'm going to be thinking about. Book story liền cho anh ơi <laughs> Book story liền Book rồi hả bây giờ mình sẽ bỏ cái camera đây mình đi ờ, thả diều nha mọi người ơi trời cũng hơi nắng á nên là máy camera của mình nó sẽ bị nóng á bây giờ mình à, sẽ thả diều mọi người ơi tại vì mình à, thay đồ để bơi rồi mình nên dùng cái khăn này nha mọi người mọi người không phiền mình nha bây giờ mình sẽ nối cái con diều này cuộn dây mình mới mua ở trên đường đi á chỉ có 5 ngàn một cuộn này thôi diều này thì mua ở bác mình á diều này mình mua là 50 ngàn cuộn dây 5 ngàn bây giờ mình sẽ nối dây vô và mình thả thôi thả cho vui thôi mình sẽ thắt nút ba lần luôn cho nó chắc à. rồi Daddy, you want to fly a kite with me? chết ơi thả diều chết ơi <laughs> ở đây không có gió mấy mọi người ơi hồi trước là hàng năm mình cũng hay đi thả diều á nên mình cũng biết chút biết một chút ờ, kinh nghiệm kinh nghiệm để đi ờ, thả diều không có gió được nhưng mà I need your help to có gió nhưng mà thỉnh thoảng thôi have to go down. <laughs> so we go far away and just. Oh, no, Ôi trời ơi, Peter ơi Ăn đi, ăn miếng đi Daddy, I can... Uh, Today in Euron. So we go that and you just run to here. I think, I can do it though. just let me one more try. One, oh, okay. One more try. <laughs> That's the way I, I, I love from my yeah, cousin. Yeah, I need that what, one diesel, diesel gust of wind. cho cho cho chị cái cái điện thoại chân. Ah! <laughs> Ê. Trời màu đẹp ha. <laughs> đâu để chị ờ, chị tạo tạo ấy cho tạo hiệu ứng cho ờ coi đi đẹp chưa can you help me? What this? What? Kite. So you just pick it up and I. The wind Yeah, yeah, yeah, no, yeah, I yeah. Can, I can I can, watch, I, I can just get that wind. Yeah, yeah, yeah, yeah, one more string. Oh, one string. More string. <laughs> oh, roll my camera. Xin mọi người. Tao nó ăn cái gì á? Ngon không? cũng được thôi đúng không mua trên đường mà không biết chỗ nào ngon hết à, chị không có tâm trạng à. không ý là chưa đói á khát nước mà. It's really nice lake swim. <laughs> giờ cho Peter ăn ờ, ăn cơm xong sau đó rồi, rice có cơm cho Peter nè Nej. Vad sa du? Titta! Tada! Tay. Ayaw mo na. Sa kabitaan kam. Ka. You got the hang of it. Huh? I've never really flown a kite properly yeah, before. Yeah, I really the first time. I haven't got an idea of how it works. I just need like one nice constant gust to help me get it up. So yeah, yeah. As soon as the wind dies, the kite dies. Yeah. So I guess if you get it high enough, right? And then like, right. yeah, yeah. Mm. Yeah, I, I want. Đây, cô đúc cho anh này. Đây, để ba mẹ thả diều. <laughs> <laughs> ba ba không có mang dép Lào đúng không? You don't want bring your flip flop, right? Just just your shoes, right? Because you asked where your flip flop. Oh yeah, and then I remember that. Okay. Uh, why is it like this? Ah. Right. So you run, can you run? Run this way. Long, long, long enough. Run this way. Can you run this way? Longer. As long as possible. Right, okay, you run, run to, one, two, three. Oh, swing, swing, swing, more swing, more swing, more swing. more string. <laughs> Give more swing. <laughs> Run away like. Nhìn trường mình thấy coi. No. Con Trời ơi con diều to tôi. tội Mọi ơi con diều nó bị à, Nó bị rát rồi Bị rát ở đây rồi Yeah dạ, it, It's a new one Cái này nó bị rát rồi mọi người ơi So sad Cái này nó bị rát rồi giờ không bay được nó có thẳng con diều được không bay được mọi người ơi bây giờ mình sẽ tìm cát nối nó lại à, vừa ăn à, trái cây vừa nói chuyện với mọi người view rất là đẹp <laughs> view rất là chiêu chiêu luôn mọi người ơi bây giờ mình chuẩn bị xuống tắm rồi mọi người mình búi tóc lên mình chuẩn bị đi xuống dưới tắm mình sẽ mặc cái áo phao này và đi xuống dưới tắm bây giờ mình trái cây trước đã nước hơi lạnh à. <laughs> hai cha con là ngồi trên không có tắm mọi người chỉ có mình xuống tắm thôi ừ. có um, cano Cano Cano Over there, không? Không biết cano Cano đây là cái gì? Speedboat hả? Hôm nay trời đẹp lắm mọi người ơi Bao đẹp luôn Nhiều hàng hôm bao đẹp luôn đó trên Bên đây này Ê, cạnh hơi bị chiêu lắm mọi người mà mình là chị ăn bít nít thôi ăn dã ngoại thôi mai mốt là tụi mình sẽ đi à, cắm trại sau mọi người chứ thật trên mạng là bãi cắm mây nha mọi người mọi người ơi mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây nha tại vì bây giờ trời cũng gần tối rồi á rồi bây giờ mình cũng đi bơi một chút rồi mình lên thôi thì video tới đây là kết thúc rồi thì mình à, à, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình từ xưa tới giờ rồi mọi người nhớ cho mình một like subscribe share và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình nha cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình bye bye